Chào tất cả anh em, của Sơn Tài Xỉu Hôm nay tôi à, sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em về cái à, đồ chơi tài xỉu bịp cũng như là cái cách chơi tài xỉu, cách uh, lắc tài xỉu bịp hiệu quả nhất anh em nhé Anh em đi lắc tay cái thì anh em vẫn đang là e ngại về những cái thể hột khó là cái thứ nhất và anh em lắp cái hột nó không được đi theo ý muốn của anh em là cái thứ hai còn thì anh em cứ đến với tôi đó thì anh em không phải là lo ngại hay là anh em phải không phải là lo nghĩ về những cái ờ, vấn đề mà anh em đi lắc tay cái anh em thường gặp phải nhá bằng cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất hay không hay không hộp tài xỉu hai nó sẽ giúp cho anh em đột phá được những cái thế hụt khó thì nó vẫn có thể là giúp cho anh em là đi lắc tài xỉu anh em vẫn có thể là lắc giữ tài giữ xỉu hoặc là anh em vẫn có thể là lắc cái hột này đi theo ý muốn của anh em đó thì tỷ lệ bão của nó vẫn như vậy vẫn cao như vậy đúng không chỉ cần là anh em sử dụng cái hột tài xỉu này đi đến các sân chơi các sòng sới và anh em sử dụng cái cách nắp của cái hột tài xỉu hay này thì anh em đã nắm chắc chắn cái phần thắng trong tay rồi đó thì cái quan trọng nhất ở đây là cái hột này nó hoàn toàn là không có tăng tích anh em nhé tôi bao cho anh em ăn thua trẻ hột luôn đó thì đây bây giờ tôi cũng sẽ thử luôn cho anh em này cái tăng tích này đó, để cho anh em yên tâm này anh em thấy không ạ hột hoàn toàn nổi nổi hết luôn cả ba hột anh em nhé đó thì anh em lưu ý là khi anh em ngâm nước muối thì anh em phải rửa lại bằng nước sạch thì tôi cũng đã nhắc anh em rất là nhiều lần rồi đó thì anh em không không biết là anh em có áp dụng hay không thôi nhá nhưng mà cái ờ, mẹo nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ giúp cho anh em được cái việc lớn đó. ok cho anh em ngâm nước muối hoàn toàn là nổi và tiếp theo là tôi sẽ thử lâm châm luôn cho anh em này đây lâm châm này. Đây. không hít anh em này. Đó. thì cái nắp này còn nắp và đĩa còn là nắp đĩa trợn anh em cứ ờ, nói chung là anh em đã mua sản phẩm bên tôi thì anh em cứ test thoải mái anh em nhé anh em bao giờ chán test thì thôi thì tiếp tục cái cuối cùng là tôi sẽ cho anh em xem một cái đèn pin đây tôi sẽ dọn đèn pin cho anh em này đây đó rất là trong luôn đúng không anh em rất là đó trong gọi trong như ấy luôn <laughs> rất trong rất là đẹp đó thì tôi đã thử cho anh em Đấy, cái độ tăng tích của nó thì ngay sau đây tôi sẽ chia sẻ với anh em đó thì tôi thử luôn cho anh à, vâng thì vừa rồi tôi đã thử cho anh em là cái độ tăng tích rồi hoàn toàn là không ta thì à, ngay sau đây tôi cũng sẽ chia sẻ cho anh em về à, cái cách chơi cũng như là cách sử dụng cái cái hồ tài xỉu này để cho anh em đi chơi tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu bịp luôn đạt được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác cao nhất anh em nhé thì đây là cái hộp tài xỉu độc quyền của bên tôi nên là khi là mà anh em sử dụng nó anh em sử dụng cái hộp tài xỉu hay này của bên tôi thì tôi lúc đó tôi mới chia sẻ cho anh em được cái cách nắp và cái cách chơi của cái hộp tài xỉu hai này nhá tôi bao test luôn cho anh em bây giờ tôi sẽ sử dụng cái cách nắp của cái hộp tài xỉu hai này là tôi sẽ lắc cái thứ nhất là lắc giữ tài giữ xỉu cái thứ hai là lắc một đi đều và cái cuối cùng và cái quan trọng nhất đó là cái lắc những cái cái cột khó anh em nhá thì đó cái hột này nó rất là hay luôn đây tôi sẽ à, lắc luôn cho anh em vài chén này đây xịu tôi sẽ lắc lên tài cho anh em này đúng không anh em tiếp tục ạ xuống xỉu đó anh em thấy không hột đi rất là đều đặt lên tài tiếp tục tôi sẽ lắc xuống xỉu này đó bốn năm năm anh em nhé vâng thì cái chén này nó bị đứng một chén anh em nhé nhưng mà cái lại lên bão thì uh, anh em uh, do cái video của tôi là có thời lượng nên là anh em uh, thông cảm với tôi tôi sẽ rút ngắn bớt cái uh, vài chén để uh, tôi uh, hoàn thiện cho anh em cái video này nhé thì đây tôi cũng sẽ dùng cái cách nắp giữ tài giữ xỉu của cái hột tài xỉu hay này tôi sẽ giữ giữ cho anh em đây giữ tài luôn cho anh em này đó một chén anh em nhé hai chén á ba chén này anh em anh thấy hay không lúc nào nó chỉ đứng 10 11 hoặc là 12 điểm thôi đó ba chén rồi đúng không anh em ba hay là bốn rồi đó rồi, chén này chén này chén thứ tư này rồi vâng, thì chén này chén thứ năm thì đó tôi sẽ à, chuyển sang tôi sẽ lắc sang xỉu và tôi sẽ lắc giữ xỉu cho anh em này đó 235 tôi sẽ lắc giữ xỉu luôn cho anh em nhé như cái thế hột này gọi là thế hột khó anh em nhé cái thế hột này nếu mà anh em không lắc, mà không giữ sự không giữ được xỉu thì anh em thua đó nên là anh em phải chén này anh em phải lắc giữ xỉu này đúng không nha một ba bốn xỉu anh em nhá tiếp tục tôi sẽ nát giữ xỉu này đúng không nha một một năm ạ tiếp tục đó một hai hai ba chén đấy đó một hai bốn bốn chén đấy đó năm chén anh em nhá rất hiệu quả luôn thì à, bây giờ tôi sẽ sử dụng cái à, cách nắp của cái hột tài xỉu này mang lại cho anh em là cái phá vỡ những cái à, thế hụt khó anh em nhé đây tôi cũng chỉ biết được vài thế hụt thôi còn đâu là anh em nào khi anh em lên đây thì anh em cứ chỉ bảo tôi thêm nha thì đây chén này tôi sẽ lắc về xỉu cho anh em này đó xỉu anh em này tiếp tục chén 553 chén này vẫn phải lắc về xỉu anh em nhá như người ta thường bảo chén này bị bệt tài đúng không ạ này xỉu này anh em anh em thấy không ạ và chén 641 là chén này luôn này tôi nắp về xỉu này đó 145 anh em nhé thì tôi chỉ cần đi một hồ thôi là được rồi và vâng. cái chén cuối cùng là chén bát tứ tôi sẽ lắc giữ tài đó giữ tài 155 anh em nhé chén bao tang bao tang là tôi phải nắp giữ xỉu đúng không anh em một hai bốn thì vừa rồi tôi đã đắp cho anh em vài chén rồi thì anh em cứ ờ, cảm nhận cái bộ đồ chơi này nó có phù hợp với anh em đi chơi tài xỉu hay không đi lắc tài xỉu bịp hay không hoặc là có phù hợp với sân chơi tài xỉu của anh em hay không đó thì anh em nào mà cảm thấy ưng ý thì anh em ờ, hay là anh em còn những cái thắc mắc gì chưa hiểu thì anh em cứ liên hệ cho tôi nhé đây số điện thoại của tôi đây đó hoặc là anh em có thể là kết bạn Zalo bên tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em nhé anh em cứ yên tâm đó thì uh, cái clip của tôi đến đây cũng là kết thúc rồi thì anh em có nhu cầu gì thì anh em cứ liên hệ cho tôi nhá đó, anh em nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để xem cái những cái clip mới nhất hay không hay không hiệu quả nhất hiện nay anh em nhé chào tất cả anh em